Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhé. Hôm nay đã sẽ giới thiệu anh chị một cái kho giao diện website rất là đa dạng và phong phú rất nhiều các mẫu website về ngành nghề như là về bất động sản, về bán hàng, về du lịch, về chăm sóc đẹp spa hay là về ô tô rất nhiều dòng sản phẩm khác thì anh chị chỉ cần à, với giao diện này anh chị chỉ cần vào Google anh chị gõ là kho web az.com Đấy, thì anh chị gõ enter thì nó sẽ ra đây là một kho web giao diện của kênh chúng tôi đang ưu đãi cho anh chị là chỉ cần 999 đồng trên một web đấy thì anh chị sẽ gọi điện số điện thoại là 038 48 27 117 đó và đây là cái giao diện website anh chị trên 1.000 mẫu giao diện website đẹp và chỗ sale mọi ngành nghề anh chị à, sau khi mà đăng ký đặt mua thì chúng tôi sẽ liên hệ anh chị chuyển khoản và thanh toán trong vòng 5 phút anh chị có sở hữu ngay một cái những website nếu như anh chị à, không hài sử dụng không hài lòng trong vòng 30 ngày đầu tiên thì chúng tôi sẽ hoàn phí lại 100% cho anh chị đó là cái đặc biệt mà khi anh chị sử dụng và uh, giao diện website tại khowebaz.com ở đây thì có rất nhiều lĩnh vực mà anh chị có thể lựa chọn phù hợp với mình như là về bán hàng về thiết kế xe bay bán hàng hay về bất động sản nội thất làm đẹp ô tô xe máy về cái giao diện website công ty, nhà hàng, giáo dục, giáo dục, du lịch, dịch vụ, tin tức và rất nhiều mẫu website khác ở đây ví dụ như anh chị cần một website bán hàng anh chị có thể lựa chọn ở đây đúng không ạ xem rất nhiều mẫu website bán hàng ở đây Đấy, ở trên này có từng điểm danh mục ở đây rồi website bán hàng ở đây cực kỳ ừ, đẹp anh chị có thể lựa chọn phù hợp với cái mẫu mà mình ưa thích nhất đúng không ạ giao diện website rồi ở đây ví dụ như khi anh chị thích cái giao diện website này anh chị bấm vào đấy anh chị bấm vào anh chị xem đấy tất cả giao diện website này chúng tôi đã thiết kế sẵn rồi đấy với mẫu này cho nên là với chi phí nó sẽ thấp hơn so với những website mà anh chị thiết kế theo yêu cầu mà à, theo mong muốn ý tưởng của anh chị thì nó là cái website chi phí nó sẽ cao hơn đặc biệt trong mùa dịch covid này anh chị nào mà đang gặp khó khăn về tài chính cũng như là muốn đưa sản phẩm dịch vụ của mình lên nhưng mà à, tốn rất nhiều chi phí cũng như thời gian à, công sức cũng như nhân sự thì anh chị hãy sử dụng những cái web mà có sẵn như thế này chi phí rất là thấp hỗ trợ mùa dịch covid chỉ 999.000 đồng trên web thôi chúng tôi sẽ cài đặt lên à, hosting cho anh chị à, cài đặt website chạy được cho anh chị sau đó bạn cho anh chị chỉnh sửa và thay đổi nội dung cũng như là anh chị sẽ thay đổi thông tin lại thành website của mình ở đây thì sẽ có ghi các hạng mục web này dùng để làm gì và sản xuất vào ngày tháng năm bao nhiêu cũng như là thông tin anh chị có thể liên hệ cho uh, cho dài ở đây đấy, bên cạnh đó thì anh chị có thể bấm vào cái hình kính đúc này dê chuột vào đây bấm hình kính đúc đây đấy, sau đó anh chị nhấp chuột một cái vào thì anh chị có thể xem toàn bộ cái hình ảnh giao diện trang chủ như thế nào đấy giao diện trang chủ như thế nào đấy trực tiếp như này hoặc anh chị có thể xem trực tiếp là demo ở đây à, xem demo đấy thì nó sẽ hiện ra cái giao diện website đó để anh chị có thể là à, xem đúng không ạ đây ví dụ như đây là cái giao diện áo mưa đấy giao diện áo mưa này anh chị có thể xem đấy rất là nhiều chưa rồi đây sản phẩm này anh chị có thể sử dụng các sản phẩm bán hàng của mình đều được nhá cái giao diện này Đấy, đây anh chị thay thế các sản phẩm của mình hình ảnh của mình anh chị có thể xem những cái tính năng những cái chức năng của cái web này demo đây anh chị sẽ bấm vào giới thiệu tin tức để anh chị xem đấy đó là đây là những, à, những cái mẫu web demo ừ, trực tiếp vào đây bên cạnh đó khi anh chị mà ưng ý rồi anh chị có thể bấm nút tắt tư vấn nhanh để chat trực tiếp với chúng tôi qua à, Facebook đúng không ạ đây qua Facebook hoặc là anh chị có thể là đặt nút mua ngay ở đây đây đặt nút mua ngay ở đây thì anh chị sẽ được đưa vào cái giỏ hàng ở đây và anh chị sẽ thấy là cái giỏ hàng của anh chị đã có một mẫu đơn hàng anh chị xem hoặc anh chị lựa chọn tiếp mẫu khác hoặc anh chị bấm vào thanh toán đó, sau khi đó anh chị điền họ tên của mình vào số điện thoại của mình địa chỉ và email của mình vào đó, thì sau đó anh chị bấm nút đặt hàng đúng không ạ anh chị chọn hình thức là chuyển khoản ngân hàng hay là trả tiền mặt khi nhận hàng sau đó anh chị bấm nút đặt hàng là xong rồi bên cạnh đó thì ở bên đó chúng tôi có các gói vip như cái gói vip ở đây đấy cái gói vip này nếu như anh chị mua cái giao diện website mà anh chị tự cài đặt đó, tự đăng hình ảnh và sản phẩm sửa lại nội dung thì chỉ gần là 999.000 chọn đời anh chị sử dụng chọn đời luôn không cần phải mất thêm bất kỳ chi phí nào đó là anh chị có ngay cái website bên cạnh đó thì rất là nhiều anh chị không có kinh nghiệm về cài đặt website cũng như đăng tải nội dung sản phẩm cũng như là không có nhân sự để làm và anh chị cũng chưa mua hosting hay là tên miền vậy thì anh chị hãy sử dụng chọn gói VIP à, ờ, ở bên chúng tôi với giá 199 đồng trên một tháng thì ở đây thì anh chị sẽ sở hữu được có hosting riêng tên miền tên miền giao diện website và chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thông tin website theo thông tin công ty của anh chị và đăng sản phẩm cũng như bài viết cho anh chị đó để mà anh chị sở hữu một cái dịch vụ tốt nhất và chăm sóc tốt nhất thì anh chị sử dụng gói Pro gói Pro này với chỉ cần 249.000 đồng trên một tháng thôi thì anh chị sẽ có ngay cái giao diện website mà anh chị mong muốn anh chị đã lựa chọn và chúng tôi sẽ thay đổi thông tin cũng như là toàn bộ thông tin website trên demo đó thành website của anh chị Đấy, đăng tải tối ưu là dưới 30 sản phẩm cho anh chị và năm bài viết mới cho anh chị cũng như là cung cấp hosting hay ghi anh chị tên miền thêm bớt bố cục tính năng theo yêu cầu mà anh chị mong muốn ngay là chúng tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp qua UchaView hoặc là điều khiển máy tính từ xa để giúp anh chị thì tự làm website của mình hoặc nhân sự của anh chị tự làm và nếu như mà gặp sự cố gặp bất kỳ vấn đề nào về nhé website thì chúng tôi sẽ à, khắc phục sự cố cho anh chị đó là cái những cái ưu điểm của cái gói pro thì anh chị có thể lựa chọn phù hợp với cái nhu cầu cũng như là cái tài chính của mình ở trong cái website này bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có hỗ trợ đại lý nếu như mà ví dụ như là các anh chị là kế toán doanh nghiệp hoặc bất động sản hoặc là bất kỳ một ngành nghề nào các bạn đang muốn làm nghề thiết kế website cũng như là uh, muốn sở hữu những cái web giống như cái web core web ajax.com này và toàn bộ kho giao diện của web hiện có trên một ngàn à, giao diện web thì anh chị có thể sử dụng cái gói đại lý ở đây Đấy, dành cho những ai mà đam mê kinh doanh về website đó và một lần nữa anh chị có thể quay lại về cái web này à, toàn bộ những cái website này đều được À, sở hữu và thiết kế bởi thế giới web ajax.net nếu như anh chị nào mà lựa chọn những cái mẫu giao diện này mà chưa nghĩ hoặc là chưa có mẫu nào để làm hài lòng anh chị thì anh chị có thể vào website đó là thế giới web ajax.net để anh chị có thể à, yêu cầu chúng tôi thiết kế theo cái yêu cầu của anh chị cái sở thích của anh chị riêng đấy nếu anh chị nào mà có những cái yêu cầu đặc biệt thì vào thế giới web ajax.net à, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị đã xem video và hãy chia sẻ những video này cho những anh chị nào đang cần à, thiết kế website và chúng tôi rất vui mừng và hân hoan chào đón toàn thể các anh chị đang có nhu cầu thiết kế website xin chào và hẹn gặp lại